khuyến mại chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một số dòng bếp ga bên cửa hàng chúng tôi đây với rất là nhiều mẫu mã và giá cả để các bạn có thể ờ, tham khảo và lựa chọn thì đầu tiên là bếp số 1 ở đây bếp này có giá là 1,6 triệu hiệu bếp là Paloma model bếp là IC 330 SB đây là bếp ờ, có mặt bếp là mặt trắng men đây chống xước và chống chày tiếp theo là bếp số 2 hiệu bếp là Paloma model là IC 330 SB bếp số 2 này có giá là 1,9 triệu bếp này sẽ được lắp đặt công tắc rang chiên thoải mái không lo tắt lửa luôn giúp các bạn có thể ờ, chiên rang nó tiện lợi hơn bếp số 3 giá 2 triệu đây hiệu bếp là Rinnai model là KG560L bếp số 3 này có giá là 2 triệu bếp được cũng sẽ được lắp đặt công tắc rang chiên thoải mái đây không lo tắt lửa <clears throat> bếp số 4 giá 1,7 triệu hiệu bếp là Rinnai model là VH56BL đây bếp số 4 giá 1,7 triệu tiếp theo là bếp số 6 giá 1,6 triệu hiệu bếp là Rinnai model là KGE 31NSBL đây mặt tráng men chống xước và chống chày bếp số 7 giá 2,9 triệu hiệu bếp là Paloma model là IC S37K bếp này cũng được lắp đặt công tắc rang chiên thoải mái đây <coughs> tiếp theo là bếp số 8 giá 1,7 triệu hiệu bếp là Paloma model bếp là IC800F ở phía trên là bếp số 9 đây có giá là 2,6 triệu hiệu bếp là Paloma model bếp là IC N86B đây là bếp mặt trắng men đây chống xước và chống chày bếp số 10 giá 4,7 triệu hiệu bếp cũng là Paloma model bếp là IC 360 w thì đây là cái dòng bếp này nó full chức năng đây ở đây có chức năng là nấu nước sôi nè nấu cơm và nấu cháo bên đây có tính năng rang xào đây chọn nhiệt độ chiên nè và hẹn giờ cả ba bếp đây là dòng bếp ờ, full chức năng số 10 giá 4,7 triệu bếp số 12 ờ, giá 2,2 triệu hiệu bếp là Paloma modem là IC800B đây giá 2,2 triệu bếp số 12 bếp số 13 cũng có giá là 2,2 triệu đây hiệu bếp là Rinnai modem là KR661C đây là dòng bếp mặt ờ, trắng men đây mặt bếp này sẽ chống xước và chống chày bếp số 14 giá 2,4 triệu hiệu bếp là Paloma nè model là BA39B đây bếp số 14 tiếp theo là bếp số 15 có giá là 8 triệu đây là một cái dòng bếp mặt kính cường lực chịu nhiệt rất là tốt đây là bếp của ờ, thương hiệu Rinnai đây model là RTS61AWG10RN thì dòng bếp này nó sẽ có phụ kiện tất cả là full inox và bếp cũng có full chức năng đây đây là hẹn giờ bếp bên trái nè nấu cơm và nấu cháo đây đây là tính năng rang xào nấu nước sôi và hâm ờ, thức ăn thức ăn nguội đây chọn nhiệt độ chiên nè nướng tự động và nướng theo loại thực phẩm thì đối với cái dòng bếp này các bạn lưu ý là chúng ta phải đặt nồi lên thì lửa nó mới cháy được đây bếp số 15 có giá là 8 triệu tiếp theo là bếp số 16 có giá là 4 triệu hiệu Rinnai model là S650 VGIS mặt kính cường lực đây full inox và full chức năng đây full chức năng đây chọn nhiệt độ chiên nè nấu cơm nấu cháo rang xào đây hẹn giờ và nấu nước sôi cả hai bếp nè đây là tính năng nướng tự động và nướng theo loại thực phẩm tiếp theo là bếp số 17 đây là một con bếp hiệu Haman bếp mặt kính luôn cũng full chức năng đây có giá là 4 triệu nè đây là tính năng ờ, chức năng hẹn giờ có hai bếp nấu nè chọn nhiệt độ chiên nấu nước sôi và hâm thức ăn nguội nè rang xào đây nấu cơm và nấu cháo và nướng theo thực phẩm dòng bếp này cũng là dòng bếp uh, <clears throat> yêu cầu phải đặt nồi lên thì lửa mới cháy được tiếp theo là bếp số 18 giá 4,8 triệu hiệu bếp là Rinnai model là tes 66 tsb mặt kính đây full inox và full chức năng đây full chức năng đây tiếp theo là bếp số 19 giá 8 triệu Tokyo Ga thì Tokyo ga Tokyo ga này á nó chỉ là cái nhà phân phối ga thôi nó không phải là nhà phân phối bếp ga đâu nó sẽ là những cái dòng bếp của ờ, những cái nhãn hàng Rinnai hoặc là Baluma để về mà bán hay tặng cho khách hàng đây là một cái con bếp của Rinnai đây bếp này cũng là mặt kính cường lực full inox và full chức năng đây full chức năng nè thì đây cũng là một cái dòng bếp các bạn lưu ý á, là chúng ta phải đặt nồi lên thì bếp mới cháy được đây bếp này có giá là 8 triệu bếp số 20 giá 4,8 triệu hiệu bếp là Rinnai model là S660 VGAS đây đây là mặt kính cường lực bếp Fujinox và full chức năng thì hầu hết những cái dòng bếp á, của thị trường đi nội đi Nhật á, nó đều được thiết kế có bếp nướng này rất là tiện lợi cho các bạn để sử dụng cũng là vệ sinh đây tiếp theo là bếp số 3 số 21 có giá 3,5 triệu đây là một cái dòng bếp từ hiệu Toshiba nè thì những các bạn có nhu cầu mà chúng ta muốn nấu ăn nhanh á, thì các bạn có thể ờ, tham khảo mà mua lựa chọn sử dụng những dòng bếp từ này thì cái dòng bếp từ này á, nó thích hợp để nấu những cái món nước thôi như là nấu canh và nấu lẩu á. còn nếu mà các bạn chế biến những món chiên hoặc là rang hoặc là xào á, thì nó sẽ không có ngon bằng những cái dòng bếp ga đâu đây dòng bếp từ hiệu Toshiba số 21 giá 3,5 triệu tiếp theo là bếp số 22 đây là một dòng bếp của Haman giá 8 triệu hàng trưng bày đây là một dòng bếp ga âm nó có ba bếp nấu đây đây ba bếp nấu số 22 hàng trưng bày đây là cái hàng cộng mới 100% luôn hàng chưa qua sử dụng đây giá 8 triệu số 22 thì vừa rồi á, tôi đã giới thiệu một số dòng bếp bên cửa hàng của của chúng tôi đây nếu mà các bạn có nhu cầu mà muốn mua thì các bạn hãy để lại ờ, liên hệ với lại cửa hàng chúng tôi á, và để mã số bếp như thế này đây mã số bếp này sẽ có nhân viên tư vấn và gửi hình chi tiết cho các bạn thì khi mà các bạn mua bếp vào cửa hàng chúng tôi á, các bạn sẽ được tặng một gói quà tặng đó là gồm một cái bộ pin sạc để các bạn có thể sử dụng nó dễ dàng và tiện lợi hơn thì giờ tiếp theo á tôi sẽ đến là con bếp chính của cái video lần này bếp này nó có hiệu là Paloma đây model bếp là IC800B thì đây là cái nội thất phía bên trong của bếp tiếp theo là tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn có thể xem cái ngoại thất bên ngoài cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn xem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 nhà sản xuất nó họ thiết lập á, nó chỉ chịu được nhiệt độ lên đến là 250 độ thôi thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại nên những khi mà chúng ta chế biến những món rang và chiên á, thì chúng ta phải cần cái nhiệt độ á, nó sẽ vượt quá cái nhiệt độ 250 độ của nhà sản xuất thì bếp nó sẽ khóa ra thì nhiều lúc nó sẽ rất là bất tiện thì uh, bên nhà sản xuất á, họ cũng có thiết kế một cái ờ, tính năng là một số dòng bếp nó có một, một tính năng là rang xào khi mà các bạn kích vào tính năng rang xào đó lên á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 thì để mà khắc phục vấn đề về pin á khi mà các bạn mua cái bếp này ở cửa hàng chúng tôi á, các bạn sẽ được tặng kèm ở đây một đó là một cục nguồn 3V đây là cục nguồn 3V đây thì với cục nguồn 3V này á các bạn sẽ ghi vào ổ điện và ghi vào cái đầu chờ của sản phẩm không biết đây để chúng ta sử dụng trực tiếp luôn mà không cần đến pin đây cả hai bếp đã phá ra sau tính năng nước cạn nồi đây đây bếp đã phá ra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 các bạn nên ờ, cho ít cái lượng nước vào phía dưới mâm hứng này thì trong cái quá trình các bạn nướng thì cái hơi nước sẽ bốc lên thì thực phẩm chúng ta nướng sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi các bạn vệ sinh nó sẽ được dễ dàng hơn thì đối với cái dòng bếp ở Nhật này nó sẽ có rất là nhiều cái ưu điểm thì thứ nhất đây là cái dòng bếp nó được xuất xứ từ Nhật sử dụng nó sẽ rất là bền và cái điều thứ hai nó rất là tiết kiệm ga